video này thì uh, kênh ờ, máy đánh bạc của chúng tôi ra mắt cho các bạn dòng sản phẩm mới nhất là chiếc máy CVK 600 uh, máy CVK 600 có hai loại bản C và bản A bản A thì nó sẽ hỗ trợ cho những anh em ngoài miền Bắc Hà Nội là đánh liêng ba cây sâm lốc bản C thì nó sẽ đắt tiền hơn một chút là nó sẽ hỗ trợ cho mua thêm trò chơi cho những anh em ở miền Nam là đánh binh 13 lá bài cào hoặc là đánh ờ, sâm đánh ờ, binh 6 lá ngầu hồng Đấy. thì video này tôi sẽ hướng dẫn qua cho các anh em ờ, về chiếc máy chiếc máy này thì thường thường thì thường thường là chúng ta sẽ chỉ cần đặt máy xuống đặt máy xuống và chúng ta sẽ uh, máy sẽ báo cho chúng ta biết về lên tai nghe nhưng thay vì thế tôi sẽ kết nối với một phụ kiện ở trong ống tay áo của chúng tôi là camera kết nối ở trong ống tay áo rất là hiệu quả bây giờ chúng ta sẽ thử đi đánh binh 13 lá binh 13 lá và sẽ à, tôi sẽ bóc một bộ bài mới thử luôn một bộ bài mới binh 13 lá thì trong Sài Gòn đây là chiếc máy bản C Nhắn Minh 15 đây, Xào chè thoải mái nhá Bây giờ tôi sẽ để chế độ lo ngoài Và kết nối với camera không dây Bật công tắc lên Cái này nó dùng pin hai cục pin Nokia Dùng rất là ok Các bạn thấy không kênh bài này kênh bài máy vẫn báo chia bình thường này, này. tụ số 4 này tôi là tụ số 4 này tôi sẽ chia chia 4 nhà đánh uh, binh 13 lá đây là tôi đang để chế độ báo tụ lớn nhất sau đó chúng ta sẽ bán cái đi đây tụ số 4 đây bài này ấy rồi tứ tứ có tứ là ăn đứt rồi các bạn xem tứ bảy là ăn đứt rồi không phải đánh nữa rồi màu hồng vâng, thứ bảy này khỏi phải so so sánh luôn đây là đánh binh 13 lá nha video này thì tôi chuyên về hướng dẫn đánh binh nhà này chỉ có ấy thôi cù thôi không có gì hơn cả đấy máy báo thì chắc chắn 100% là sẽ chuẩn xác bài này bài này có hai cù nhưng không thể nào bài này ăn trắng rồi khỏi đánh rồi bài này cũng thế không có gì xác suất cả chỉ có chỉ có một cù thôi ván đầu tiên là đã có một cầm bài máy báo này các bạn này kênh bài này máy vẫn báo này máy báo 4 ta lại bán đi ba nhà cái này chúng ta sẽ đây là tôi đang hướng dẫn tôi để chế độ màn hình để các bạn cùng hiểu còn khi chơi là chúng ta sẽ đeo tai nghe và cất máy đi con máy này không phải để bên ngoài nữa đánh binh thì rất nhiều thế binh nhưng bài lúc nào cho chúng ta so sánh với ba nhà còn lại là điểm sẽ rất cao chắc chắn một điều là như vậy chúng đây bài này sẽ có một cù và một sảnh này ba bốn năm sáu bảy tám này ba bốn năm sáu bảy đấy à, ta cùng đi so sánh với mấy nhà xung quanh đây là chiếc máy CVK mới nhất ngoài chiếc máy này ra tôi còn có phụ kiện là kết nối vào điện thoại nghe gọi thông thường của các bạn các bạn chỉ cần mang điện thoại lên tôi sẽ kết nối trực tiếp cho các bạn vào cái máy này vẫn kết nối như bình thường vẫn dùng camera bên ngoài như bình thường nhé bài này không có gì đặc sắc cả đánh ra thì bài này chỉ có một cú thôi một cú thì thua rồi một cú thua chắc rồi cũng không có gì đặc sắc cả máy báo là cực chuẩn xác luôn bài này chỉ có cù ba đô không ăn thua gì đấy đây là đánh binh đánh binh thì tỷ lệ của nó 10 bán chuẩn cả 10 các bạn có thể lên tận nơi bên xem miền đông tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn về kỹ năng đánh binh này cầm bài là máy báo rồi khoảng cách cầm rất đơn giản đây đây chúng ta chỉ cần để cái áo, ống tay áo này vào tay cầm lên này rất hiệu quả cháo bài xong cầm lên này máy báo rất là ok như thế này chúng chia thành nhà số 3 chúng ta có thể cài chế độ bỏ láo chế độ bàn cái đều được hết bài này có gì đẹp các bác xem bài này có gì đẹp như thế này thì đánh thế nào đây một đôi hai đôi ba đôi bốn đôi đánh năm đôi hai đôi ba đôi bốn đôi sắp xếp xem máy bài này có đẹp đã xấu thì là xấu chung đã xấu thì là xấu chung bài này không có gì chỉ có một sảnh bài này có thùng này các bạn có thể lên tận nơi test hàng thử trực tiếp nhìn biết bài này thì chắc sẽ có một thùng Đấy. Đây được gọi là camera ống tay áo cầm bài lên máy báo chúng ta có thể kết hợp dùng cho đánh liêng đánh bài cào hay đánh bình sập sám đánh gì cũng được Dạ, còn đây là chiếc phụ kiện chúng ta sẽ kết nối trực tiếp vào máy của chúng ta đây là tôi đang hướng dẫn về đánh binh video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ năng về đánh bài cào xin chào các bạn đây các bạn nhớ like comment đăng ký kênh theo dõi những video hay của kênh máy